tại đường trồng sao thuận an thành uh, của tỉnh bình dương và lắp đặt cho ờ, anh hưng dàn máy sản xuất rượu nho siêu pha đó là dàn máy uh, cách nương hai đầu factor 88 À, và chúng tôi đang có mặt tại cơ sở của anh Hưng và cùng với quý anh chị em khách hàng cùng tiến vào ờ, cơ sở của anh để quan sát các dòng sản phẩm của công ty Hưng Ờ, nó hơi ờ, hạn chế của cái xưởng thì anh ấy có thể là tận dụng được ờ, cả phía bên ngoài với việc là quay đầu máy vào phía bên trong như thế này khi chúng ta đặt thanh nhôm dài 6 mét thì cái diện tích cái phần nhôm đưa ra ngoài sẽ không có chiếm vào bên trong không tượng hoa hơn à, và anh em có thể nhìn thấy cái là dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Factor đã được sản xuất vào tháng 9 năm 2020 tại công ty Factor Việt Nam được sơn tĩnh điện ba lớp hình vàng phân làm đầu máy và thiết kế đó là mà sơn sơn ngọc lục bảo và quyền của công ty Factor Việt Nam chế đang điều kiện ở phía trên và được ờ, thiết kế hoàn toàn bằng tiếng việt và đây là dòng sản phẩm với công suất lớn có quá hai đầu máy anh em có thể là vận hành ờ, máy móc rất là nhanh motor kêu rất là êm và có thể là cắt được ờ, những cái hạt nhôm dày cũng như là những cái bản nhôm to trên dòng sản phẩm này hiện tại thì được thiết kế theo model của năm 2020 với thiết kế là inox nhạt nhôm trục dây 42 được đặt và đặt liền trên thân máy không ok và nói giữa trục dây và thân này kê thêm đây là một ờ, tấm thép được pha CNC từ nhà máy ờ, đảm bảo độ phẳng và độ ờ, chính xác để khi chúng ta di chuyển đầu máy số 2 trên trục ray này về lâu về dài không xảy ra tình trạng cong bỏng đường ray à, và anh em nào muốn biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm có thể là xem thêm trên kênh video hoặc liên lạc trực tiếp qua số điện thoại phía bên trên màn hình à, và tiếp theo là tại cơ sở anh Hưng còn rất đẹp cho mình đó là một con máy nén khí mang thương hiệu Pegasus đây là dòng sản phẩm hiện tại đang được sử dụng phổ biến trên thị trường à, về dòng sản phẩm này dung tích chứa là 200 lít à, với motor được làm thiết kế hoàn toàn đó là lỗi đồng 100% tiệm hiện tại cơ sở hôm nay à, có anh Hưng thì à, cho công ty Factor xin được à, vài lời góp ý của anh Hưng về máy móc cũng như là những lời xét của anh Hưng ạ. À. tưởng và sử dụng sản phẩm của công ty Factor thì không biết là anh Hưng có thể là cho công ty Factor cái lời góp ý để có gì đâu thì máy móc thì à, rất đạt trăm phần trăm ok thì góc độ chuẩn tay máy và dòng máy rất à, rất là mạnh rất là rất thành công trong thì à, có nếu mà tất cả anh em mà có muốn ủng hộ mình á thì ghé vào cửa hàng nhân kiến anh hưng tuần sau trăm ba mươi tuần sau thì năm bình dương đó, còn về máy thì bắt đầu đó thì cứ liên hệ có số điện thoại trên màn hình dạ vâng. Dạ, dạ. dạ vâng em cảm ơn anh Hưng ạ. À. Em chúc anh Hưng là công việc ngày càng nhiều ạ, à. và dạ. làm ăn ngày càng phát triển ạ. Dạ, dạ. dạ vâng. vâng và cảm ơn anh em nhân kính đã luôn mãi theo dõi video. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe.